Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Xây dựng những thành phố lớn biển có lẽ đã không còn xa lạ đối với chúng ta. Nhưng một thành phố nổi trên biển và có thể di động thì chắc chắn là vô cùng mới mẻ. Mới đây, một công ty ở Italia đã hé lộ ý tưởng thiết kế du thuyền dài 550 mét, ước tính mất 8 năm để chế tạo với 8 tỷ đô la Mỹ nếu muốn thực hiện hóa. Trên du thuyền đó sẽ có đầy đủ mọi thứ mà một thành phố phải có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 Vanguard, được đặt tên theo Bangi, một siêu lục địa tồn tại hàng triệu năm trước, trong cuối đại cổ sinh và đầu đại trục sinh. Dù thuyền dài 550 mét, chiều ngang lên tới 610 mét ở đoạn rộng nhất là đôi cánh. Nếu hiện thực hóa, phương tiện hình rùa này có thể trở thành công trình kiến trúc lớn nhất thế giới từng được xây dựng. với mớ nước 30 mét. Phần thân khổng lồ của Pangeus chia thành nhiều khối. Siêu du thuyền có bến cảng, quảng trường chính, các biệt thự, nhà riêng, các tòa nhà, sân thượng. Phần sân rộng phía trên cho phép nhiều phương tiện bay hạ cánh. Ở không gian bên dưới, nhóm thiết kế trang bị cho du thuyền 30.000 gian phòng và cung cấp giải pháp chống chìm cho phần đáy thuyền, dự kiến chủ yếu làm bằng thép. Pangeus cũng đi kèm với một xưởng tàu dài 600m, chiều ngang là 650m, có lối đi thẳng ra biển. Công ty thiết kế cho biết, khu vực sân thượng còn được lát các tấm pin năng lượng mặt trời, qua đó cung cấp một phần năng lượng sạch cần thiết cho du thuyền. Vangeus trang bị 9 động cơ HTS. Mỗi động cơ điện có công suất 16.800 mã lực. Phương tiện khổng lồ này có thể chạy trên mặt nước với tốc độ hơn 9 km/h. Trong lúc di chuyển, đôi cánh lớn sẽ nhận năng lượng từ sóng và Bangus có thể chạy trên các đại dương mà không phát thải. Bên cạnh đó, phần mái cũng phủ pin mặt trời, cung cấp một phần năng lượng sạch cần thiết cho siêu du thuyền. Là hy vọng Pangea sẽ không còn là ý tưởng trong tương lai. Để chế tạo siêu du thuyền này, các chuyên gia ước tính cần khoảng 8 năm với chi phí là 8 tỷ đô la Mỹ. Trên đây,